chạy về nơi phía cánh tay này dài rộng lớn chạy về nơi phía trái tim này cũng mong lớn chạy đi đâu nữa là nơi an toàn nhất rồi In my way, I can't get 再去。 trở về như là người quen đường cũ Em nói rằng đời chẳng có gì để lo Bởi vì em là em trong những lần phơi cỏ Có hình xăm ở trên da Viết cả tên mẹ tên cha Những cơn mê không thể tả Khiến cho đêm nay em Baby Send it to my phone, you already know I'll keep it Chú ơi chú Cái gì con? Hôm qua chú đi xét nghiệm máu rồi nhóm máu của chú là nhóm máu gì ạ? Ờ thì nhóm máu chú là nhóm máu ô Chú mà nhóm máu ô lắm Vậy chú nhóm máu gì mày? Chú nhóm dê Chú dê hồi nào mà con nói vậy Chú gì nữa chú già rồi mà còn mê gái nữa Tao mê gái hồi nào mà mày nói vậy mày Mà chú dê gái gì chú sợ vợ chú <laughs> Con nghĩ gì sao mà chú sợ vợ vậy Nhà là phải có nóc Mày nghĩ sao tao đàn ông mà đi sợ vợ mày Chú nhớ nói gì nha Vậy con đi qua con nói với vợ chú là hôm qua chú mượn tiền con đi massage <laughs> Trời là trời chú lại con mon mon Con mà nói vậy một cái hen con vợ chú nó cạo chọc đầu chú rồi nó đuổi chú ra chuồng heo ở luôn đó mon mon Vậy chú cho con đi trà sữa đi rồi con không nói dạ dạ để tối em đi mua cho chị hai chị hai em sợ chị hai lắm rồi chị hai ơi chị hai tonight. từng đêm qua đi lòng anh thêm xuyên xa. em đã có anh để anh dìu bước em đi trên con đường yên ôi con nhà mà sinh thế anh học marketing còn em luật kinh tế anh thề anh hứa anh không làm gì hết cứ thế này thì chết ô xem đẹp không tì vết muốn nắm tay oh sau lớp áo rộng của con gái là gì da, da, da, da, da. When I con đã bảo rồi hết nhạc con về cậu Tới luôn đi em ơi Tôi nên nói khi anh hay đồ trong anh như Superman Nhạc của anh thì nó phải rồi Nhưng mà không hot bằng em Xung quanh anh thì trái như vậy Mà buồn hay là Nếu anh nói về cảm về nắng trên nụ cười em thì sao? Em thì sao? Thêm vào đó là do em thì thật Talk about your shoes Cô đàn này mình sống phân lớp Rồi keep my crew with you my boo Boom. nhau ơi chị đẹp thật đấy Mặt tiền rất là ổn định đấy Giờ lòng mang theo những ước Lúc gần kề để nhớ thương Không thể nói ra để rồi nhớ nhau Lòng này đâu lại vẫn Nhằm ăn mắt sai đã đôi Dù tình có ở trời Thì sẽ không chạm được đến đâu Từng phải bước nhau Má, nó buồn quá làm sao đây hết buồn đây ta <laughs> à ê, ê, à, à. à, có lý có lý yeah yeah Anh nhìn xem Đây có phải người con gái Mà anh hứa cả cuộc đời này sẽ không bao giờ buông bỏ chọn chứ mình có thể cút thật hoặc mình có thể bảo là mày nói gì hoặc là mình có thể bảo là hoặc là mình không nhất thiết phải nói gì cả hoặc là mình có thể bảo là ừ. hoặc là mình có thể bảo là anh bảo em ừ. nè cha mày mày thấy cái gì đây không mày thấy vậy đi ông phiếu bé ngoan mày không tao tức mà tao mất râu luôn á phiếu bé ngoan hư bà cha mày chứ hư hư bà cha mày Роскомздрав не запретит. Simple, simple. Simple, simple. là trở về như là người quen được cũ Em nói rằng đời chẳng có gì để lo Bởi vì em là em trong những lần phơi cỏ Có hình xăm ở trên da Viết cả tên mẹ tên cha Những... Đây đây cho ăn này nè Chạy đi đâu nữa chỉ có bên anh là nơi an toàn nhất rồi